có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Nhà máy công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, không ngừng nghiên cứu phát triển, tạo ra sản phẩm ưu việt. Công năng phù hợp với điều kiện vận hành khắc nghiệt, đa dạng phân khúc, chủng loại và tải trọng, gồm xe tải, xe ben, xe đầu kéo, tải trọng từ 500 kg đến 40 tấn. Thác cố tải, đa dạng và hiệu quả,